Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận cầu Vấp Tân Bình và quận 12 trên kênh hệ thống YouTube nhà đất chiến thắng bán nhà cầu Vấp Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Và trong video buổi uh, chiều đẹp trời ngày hôm nay, em lại tiếp tục vừa kể đến cho quý vị và mọi người khách hàng chúng ta xem và tham quan một căn nhà. Với căn nhà mình là ngang 4m2 ờ, và độ sâu là lên đến 15m và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu nha quý vị. Với ờ, công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, à, phòng khách, phòng bếp và có 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh có ờ, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng khu vực bên trên nha quý vị. Căn nhà mình thì ờ, đang được nằm trên khu vực vị trí ngay tọa lạc ngay trục đường của đường ờ, Lê Văn Thọ thuộc phường 11 quận Cầu Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là với một căn nhà với thiết kế rất đẹp và tặng nội thất nha. Đây là căn nhà nằm ngay khu vực vị trí ngay khu trung tâm, ngay sát bên với lại khu vực công viên làng hoa và trại đông tây nha quý vị. Căn nhà mình đây thì một con đường rộng lên đến khoảng 7 ờ, đến 8 mét và ờ, căn nhà mình thì ờ, có hẻm xe hơi quay được đầu và né nhau rất là thoải mái nha quý vị. Con đường đây thì một trục và một sẹt này. Đây, ngay sát bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái con đường thông rồi Và đường trước nhà chúng ta là một con đường khá là lớn Đường này thì xe hơi, xe tải xa vào căn nhà mình Rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị với căn nhà thì đang được gia chủ chào với một giá bán là chỉ với hơn 7 tỷ một xíu thôi và còn thương lượng nha. Một căn nhà đã được gia chủ là tặng nội thất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 thì đang được gia chủ chào với một giá bán là giá chỉ có 7 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng như quý vị. Một à, căn nhà với hướng chính là hướng Tây và nhà mới đẹp nằm trong khu ờ, xây dựng, khu ờ, nhà lầu nhá. Ở trong đây thì đang còn rất là nhiều những căn nhà lầu này. Đây và trong đây thì ờ, cũng như là có những các cái căn hộ dịch vụ luôn nha quý vị. Đây với à, cho thuê trong đây. Và khu vực vị trí căn nhà mình thì rất là tuyệt vời, phải nói là một con đường lớn và khu trung tâm ngay sát bên với lại khu vực làng hoa và chợ Đông Tây luôn nha quý vị. Vâng thì ở bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái ờ, trần gỗ này và những các cái ờ, cây xanh đấy trang trí khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta nha. Thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Với ờ, căn nhà thì đang được gia chủ bán với giá hơn 7 tỷ và còn thương lượng mạnh nha cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí muốn mua thì sẽ được thương lượng những cái giá tốt nhất nha quý vị. Và để không mất thời gian gia đình mình nữa thì em sẽ mời ờ, quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong Thì ở bên ngoài sẽ được gia chủ làm gia đình chúng ta với bốn cánh và sơn lên màu ờ, gỗ rồi này Đấy gỗ ở bên ngoài rồi nha và được làm bằng sắt nha quý vị Bên trong cũng ờ, làm bằng sắt và bốn cánh có thêm cánh cường lực nha Đấy, với khu vực không gian đây thì chúng ta sẽ có cái um, khu vực đậu xe máy này và phòng khách của căn nhà mình Đấy, với uh, công năng thì đầy đủ nha quý vị với khu vực sân đậu xe máy và phòng khách phòng bếp và có lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh. Bên ngoài đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một cái tủ này để à, những các cái mũ nón áo mưa và giày dép như quý vị và bên trong đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với những bộ sofa và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị với những các cái kệ và những các cái trang trí bên trong kèm theo cho căn nhà mình nhá và có những các dán tường như quý vị Khu vực à, đây là không gian phòng khách của căn nhà bên ngoài và vào sâu vào bên trong thì à, chúng ta sẽ đến với lại khu vực à, phòng bếp của căn nhà mình nhé quý anh chị. Phòng bếp thì sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế. <coughs> và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị. Và những cái chất liệu gỗ thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ ăn cường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 được gia chủ trang trí và kết hợp những các cái ờ, tông màu sắc rất là đẹp nha quý vị đây đường trước thì ờ, chúng ta sẽ được gia chủ là tặng giường luôn và có tủ này và có uh, vệ sinh thì vòi tắm hoa sen và uh, bồn cầu là hàng lim à, aqua đấy với à, rửa mặt là cũng aqua luôn và có gương soi kết hợp với đèn sáng và cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu cửa uh, nhôm xin pha và kết hợp với cửa chính là cửa sắt nha kính cường lực nha quý vị nhôm xin pha và kính cường lực và cửa phòng của căn nhà mình thì được gia chủ làm những cái chất liệu của cam xe và nhà mình thì được gia chủ là tặng nội thất rồi xây dựng và thiết kế rất là đẹp nha một tông màu sắc phải nói là vô cùng tuyệt vời và căn nhà này thì có lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh luôn nha anh chị Đấy, với 5 à, phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh <coughs> Đấy, 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo Cũng là bên trên thì à, chúng ta sẽ có phòng à, ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình này quý anh chị Nhà thì được gia chủ là tặng nội thất rồi Gia đình khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi Đấy và đây là khu vực không gian phòng ngủ đường sau của căn nhà mình này quý vị Đấy với tặng giường, tặng tủ và có bàn trang điểm kệ đế tivi Bên trên thì à, chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống à, đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình. Và mỗi phòng thì à, chúng ta sẽ có một vệ sinh ở bên trong nha quý anh chị. Ra đằng trước thì chúng ta sẽ có vệ sinh và cũng là có phòng ngủ luôn nha. Đấy, với gương soi kết hợp đèn chiếu sáng. Vòi tắm hoa sen và hàng nội thất là bồn vệ sinh là aqua. Ahem. <coughs> <coughs> <coughs> và kết hợp với uh, giường và tủ cũng như là kệ đế tivi và bàn trang điểm này quý vị kèm theo điều hòa nhá Đấy, với ờ, căn nhà đã được gia chủ là tặng full nội thất rồi mà giá bán thì chỉ có 7 tỷ 800 triệu đồng thôi là nhà mình là hướng Tây và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 15m và xây dựng một trệt và ba lầu với 5 ờ, phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh 5 phòng ngủ 6 nhà vệ sinh nha quý vị nên đây thì ở à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đường sau này và có vệ sinh luôn Đấy, với uh, vệ sinh bên trên uh, tầng lầu đường trước thì uh, chúng ta sẽ có phòng thờ và cũng như là khu vực uh, uh, sân thượng ban công đường trước sân phơi và phòng thờ này Đấy, một căn nhà phải nói là xây dựng và thiết kế rất đẹp nha quý vị và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương giá rẻ nha